lập ôm vợ hung cá lập ôm vợ hung cá tao quay phim nè đưa lên tích cho món mày làm xui rồi tao đưa mi vô ra cho ông xui mà xui được coi chứ gì đâu đi uống cà phê với người yêu nha tết du lịch nha ừ người yêu á người yêu này ba vậy thôi hả áo rồi phải khai cho ta biết luôn người yêu này ba lứa rồi đó vô luôn hả <laughs> rồi được rồi cảm ơn bạn dạ, dạ caramel đá vậy? Con uống soda Việt Úc Đây là sen Đây này là của em nè Đây trà sữa của tô mì kìa Còn này trà đào nè Trà đào lưới Của mình Còn này Đúng rồi nó còn ba ly nữa Cái này trà sữa

đâu mỏ dẫn đâu đâu mỏ chè đâu mày uống hay không con biết là cũng uống nhá nhá chơi gì con xong rồi chơi gì dạ, chơi anh nhẫn coi chừng mấy con đi vô cầm hơi cho em gì không hả cho mẹ hai hai vô cà phê chơi game gì hả? hả? chơi đâu? Vô cà phê mà chơi game vậy hả? Vô cà phê mà điện thoại vậy hả? Nhưng đi chụp hình tới rồi vô cà phê mà bấm điện thoại hả võ thắng ừ, ừ. vô cà phê mà bấm điện thoại tất tiếng luôn ai ai chích ngừa ba mũi mà còn đeo khẩu trang nữa hả vô đây tao quay hết luôn á quay thấy chủ nhân quay phim nãy giờ không đây trời mấy bạn trẻ uống cà phê vui quá ha không có nói chuyện gì hết trơn đâu à, mấy bạn trẻ uống cà phê giờ không nói chuyện hết trơn toàn là bấm điện thoại được không tao là anh dưới chờ họ tao nói sao ơi mấy bạn trẻ uống cà phê gì toàn là chơi game thôi vậy hả à, mấy bạn trẻ chơi chung mà chơi chung mà vậy chơi chung mà hai bạn trẻ chơi uống cà phê rồi ờ, tao đưa lên youtube quảng cáo rồi thầy bảo minh đâu đây quảng cáo rồi thầy bảo minh